Vâng xin chào này là mình xin xin à, chia sẻ thêm là về cái backup tài khoản nick Facebook ha. thì ở đây là một cái nick mà chúng ta đăng nhập mới vào đây này là đương nhiên là cái nick này sẽ chưa có backup Đấy, thì những backup ở đây là nó sẽ backup như sau thứ nhất là về ngày sinh này thứ hai ở đây là về những cái thông tin bạn bè bạn bè à. ba là comment này nhằm mục đích ở đây là khi mà chúng ta là mua một nick Facebook hoặc là chính nick Facebook của chúng ta đi thì khi mà backup khi mà bạn backup rồi thì chúng ta sẽ hạn chế hạn chế bị xác minh này bị xác minh danh tính xác minh trình duyệt này và chúng ta khi mà chúng ta đã có backup rồi chúng ta mở cực kỳ dễ dàng thì ở đây là là chúng ta phải sử dụng cái tool này gọi là tool ép à, ha. Đấy. bản nào chưa có thì tự Google tải về Đấy. hoặc không thì à, liên hệ mình hỗ trợ nhé Đấy. sau khi mà vào được cái à, tool upload rồi ấy, thì chúng ta tải cái ép upload cookie về ok chưa dạ. đấy upload cookie thì đây chúng ta bấm vào ngay phần đầu tiên này đấy. và chúng ta đây này bước một là tải acetone về này đấy tải về này đấy sau khi đã tải về xong ấy, chúng ta giải nén ra đấy, do mình có rồi này đấy, giải nén ra thì được một cái tool đấy là get cookie upload này sau khi đã giải nén ra này thì được cái tool này get cookie upload này thì đây là mình sẽ mở này, này bấm một cái dấu ba dấu ba chấm này chúng ta bấm vào công cụ khác này chúng ta bấm vào tiện ích mở rộng này đấy. và đây này, các bạn để ý nhé chúng ta mở cái nút màu xám này lên đấy mở lên và bắt đầu với là tiện ích giải nén đấy bắt đầu chúng ta kiếm cái đường dẫn của cái à, get cookie upload này này chọn cặp đấy thì uh, sau khi mà giải nén và đẩy vào xong thì cái cookie này nó hiện ra này ok chưa đấy và bây giờ chúng ta tiến hành cái việc ở đây là chúng ta mở cái app ra đấy xong lấy xong này sau bấm sao chép và chúng ta mở phần mềm đấy, dán nó vào đây này dán cookie nó vào đây này đấy login vào login đăng nhập đấy thì đến đây thôi ở đây là các bạn kích vào nút bạn bè này này đấy, và để im cho nó backup đấy đây này bạn nhìn nhé nó đang backup này các bạn à, đợi tầm khoảng 1 phút đến 2 phút tùy vào cái số lượng bạn bè mình mình đang có số lượng bạn bè mình nhiều thì cái lượng backup nó càng lớn nó càng lâu ha đấy sau khi nó backup xong nó đã báo ok thì bây giờ mình mở cái PC này đấy và chúng ta mở lại cái phần vào cái mục tài liệu này chúng ta vào cái mục upload này đấy và chúng ta check lại là phần backup checkpoint này đấy và chúng ta xem ấy là cái nick chúng ta backup là nick gì đây Nguyễn Văn Bài đây ok nhá Nguyễn Văn Bài này đấy chúng ta xem thử xem cái info nó có hiện ra không đấy nếu như cái thông tin này nó là hiện ra như này đầy đủ như này này tức là chúng ta đã back, backup thành công backup thành công backup thành công ok chưa đấy backup thành công rồi chúng ta thoát đi thôi và chúng ta xóa xóa cái nick ở trên cái upload đi là xong Đó, xong